Hello Hello everyone Welcome to my channel Let's go Kích giờ bất đi nhá Trời ơi Nói phun cả bụng nước miếng nhỉ Chết có vũ khí nào nó mới mới không cung đi xem nào truy toàn vũ khí đắt tiền thôi không có vũ khí nào rẻ hơn Súng này cũng mạnh nhưng mà không được nhiều tiền lắm جراق thắng được cái quảng cáo này Ôi ơi không được rồi Ok Ô, oh, đừng, đừng, đừng Ok khéo đều thật Ô, tiền mới đến là không không ấy à? Trời ơi Tưởng tiền mới đến là ổn cơ vaccine vaccine chống covid à. trời ơi trời khó quá bình tĩnh nào ôi giời. ok ok ok ôi không có từ khóa nhỉ có từ khóa là bao nhiêu rồi Ô oh, game Nhầm rồi Facebook đi Ô oh, Facebook nhầm luôn hả Trời Bắt đầu giật dẹo rồi học ui chìa khóa kia trời là bao nhiêu u u ôi trời không ăn được mấy rồi Tuyệt vời Ơ Ăn đi chứ U uh, có chìa khóa Perfect Phải làm việc đã Rồi có chìa khóa nha Ui trời chụp ảnh cái nào Ô, tưởng có cái khóa mà nhỉ Sao đừng có cái khóa mà phát đấy tưởng có cái khóa mà nhỉ That was Zappa. Then I'm a Não. lau dép ăn mòn để cho tự khô đấy ok ma con ma thì sẽ sợ hút bụi ôi giời cái cây à? Rồi zombie à, zombie thì nấy làm gì? Ấn này à, ừ, đạp ga Đạp ga Ôi, zombie to à Zombie to bây giờ nó sợ cái gì ta Min à Máy này ô tên trộm tên trộm thì mình phải làm gì đây giờ sao cho trượt quả chuối ha ha vẫn theo à giờ là cửa kính à đập kính hay là ok được không ôi trời tuyệt vời next game 1.000 mét rồi nhá Ôi bị chết 2.000 mét nhé Hào quá Ngụp xuống được đầu lâu này để làm gì ta nguy hiểm quá Ooh, ooh, Oh, no, À, tức là mình phải nhảy quá trời ơi. Buồn quá. you. Let's go. tiếp tục là Uh, nhanh nhanh nhanh ôi nhanh quá ôi trời ơi ôi trời thua rồi được mấy đồng đồng xu này nhẹ quá ô khó nha ô lâu ô lâu lâu ơi ơi ơi có lắm đồng 6 đồng 6 đến 7 đồng uh, quá lụa luôn ôi giời quá đỉnh luôn perfect chơi quả bóng này nha 2 cộng 2 4 nè 4 cộng 4 cộng 8 nè 8 cộng 8 16 này 16 16 32 này 32 32 ôi không được 64 à khó rồi ôi trời ôi được ít quá ok hai cộng hai bốn này bốn cộng bốn bằng tám tám bằng tám mươi sáu này mười sáu mười sáu ba hai này ba hai ba hai sáu bốn này sáu bốn một hai tám hai trăm sáu năm hai hai năm mười hai một trăm một nghìn không trăm hai mươi bốn ok perfect